là chiếc thang ờ, cột buồm 12 mét của chúng ta đây đó à, về cái thang lưng này thì mình giới thiệu sơ qua là cái uh, chiều cao tổng thể của cái chiếc thang này đó là 1m98 đây là đem thang nhé mọi người nhé hôm nay thì tiện uh, bên mình cũng cho xuất cho khách cái thang này vào trong miền Nam thì uh, uh, có lôi ra và tiện uh, quay cho mọi người xem luôn Thang lân này là thang lân 12m 200kg nó sử dụng điện là 24V hoặc là 220 điện trực tiếp cũng được đó à, chiều cao tổng à, chiều dài tổng thể của chiếc thang là 1m7 này rộng là 90 còn à, cao là 1m98 đây thì và bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua cho mọi người xem về chiếc thang này nhé và vận hành công năng của chiếc thang lân này nhé mọi người nhé à, ờ, về cái phần đầu tiên ấy, ở đầu xe ấy, đầu thang lân ấy thì nó có một cái tay kéo cho mọi người đây tay kéo này được làm bằng thép toàn bộ cái thang này được sơn một lớp ừ, sơn ờ, tĩnh điện không dỉ nha mọi người nhé Đó. bên dưới này ờ, cái thang này được uh, trang bị đó chính là bốn cái bánh xe PU bọc gói thép rất là chắc chắn và kiên cố về cái phần uh, tủ điện hay là bơm thì nó được uh, trang bị ở trong cái hộp trong này rồi trong ngoài có ác quy với cả bình uh, dầu bơm thủy lực nha mọi người nhé được uh, sạc điện uh, trực tiếp đây là cái sạc ở đây sạc trực tiếp là sạc uh, sạc bình điện ác quy của nó là 24V và con này có thể uh, sử dụng được uh, điện trực tiếp là là điện 220 nữa đấy đây này đây về cái phần uh, hướng dẫn sử dụng ấy thì uh, đây là mọi người bật uh, rút công tắc ở lên cho mình nhá rút công tắc ở lên và mọi người bật chìa khóa lên đây là đang ở chế độ đây là đang ở chế độ dùng đĩa ác quy là bên này dùng đĩa ác quy đó mình bấm nâng lên này đó nâng lên còn uh, đây là nút hạ xuống này hạ xuống có khi mà trong cái trường hợp mà bình ắc quy mà hết điện ấy mọi người có thể uh, nôi ra và cắm điện trực tiếp 220 nhá điện uh, sử dụng dân của mình bình thường ấy đây thì mình uh, xoay bên này sang bên này nhá đó thì mình sẽ sử dụng cái điện 220 trang bị thêm là bốn cái, cái chân này đây mọi người cái chân này để uh, giúp mình uh, khi mình nâng lên cao ấy thì mình kéo ra ngoài bốn góc để mình cố định nó xuống mặt đất cho nó thăng bằng khi nâng lên cao tránh tình trạng rung lắc hay là đổ cho mọi người nhá rồi, ờ, bây giờ mình sẽ vận hành chiếc thang này cho mọi người xem đầu tiên là mọi người ờ, bật chìa khóa này Đấy, ờ, rút công tắc ra đây là nút lâng hạ đây mọi người đó ấn nhanh tôi anh cho cái lồng của cho em với đây nó được có thêm là một cái lồng nữa mọi người cái lồng để mình đứng vào để uh, cố định trong đấy nhá đó. Đó, hạ xuống đấy khi được hạ xuống này bốn góc nó có bốn cái uh, gọi là cái ghim lại cái lồng mình rồi anh lân tiếp tiếp cho em đi bỏ tạm mấy cái chân nữa anh không anh khôi bỏ tạm mấy cái chân nữa không Đấy, khi một người lên cao một người phải chú ý là bỏ cái chân này ra cho mình nhé thang này ờ, được vận hành một cách rất là êm ái nhé mọi người nhé trong các công trường hay là nhà xưởng gì mình có thể là uh, mua chiếc thang này về để mình thay bóng điện hay là uh, dùng cho những việc uh, trên cao mọi người nhé vừa lấy mình ờ, cho cái chân ra hết cỡ rồi thì bây giờ mình sẽ lưng hết cỡ cho người hết cỡ cho anh hết cỡ đi đây là chiều cao lưng tối đa đấy mọi người nhá đây rồi bắt đầu cậu ấy hạ xuống cho mọi người hạ xuống mọi người cũng chỉ việc ấn nút giữ thôi để nó tự hạ xuống à, ngoài ra cái thang này còn được tích hợp là xả cơ đó trong trường hợp hết điện thì có một cái nút vặn để một người xả cơ thì mình sẽ giới thiệu qua cho mọi người thang hạ rất là êm ái luôn ba người à, anh lưng lên đi anh lưng lên để à, hạ cơ Rồi xả cơ đi anh ơi xả cơ tay đấy theo chiều nguồn đánh của nó đánh nhé vừa rồi cũng là phần giới thiệu và vận hành cái chiếc thang lưng của buồm này của mình à, mọi thông tin chi tiết mình sẽ để bên dưới phần mô tả và số điện thoại của mình mình uh, gắn ngay trên cái video này nếu khách hàng là có nhu cầu thì uh, hãy gọi tới số điện thoại mà mình để ngay trên uh, cái phần video này nha mọi người nhé để được nhận uh, tư vấn cũng như là báo giá thông số đầy đủ về các mặt hàng bên mình uh, video của mình xin được kết thúc tại đây uh, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo xin chào